trôi những chỗ thân hồn ngày hiền của tôi hãy làm thế con không thể tâm con đau đêm đêm dài 命中注 Don't get to the